Các bạn thân mến, hôm nay ờ, thầy sẽ dạy bài thứ hai để giúp chúng ta có thể thao tác được trên phần mềm Word sao cho tốt nhất. Vì ờ, chúng ta biết là tin học văn phòng nó rất quan trọng là một cái cơ bản cho một người ờ, khi ra trường hay học một trường chuyên nghiệp, trường cao đẳng đại học hoặc là một trường, một trung tâm nào đó để các bạn có thể ra nghề, các bạn làm được công việc trong cơ bản trong văn phòng. Uh, tuy nó rất dễ Ờ, tưởng chừng rất dễ nhưng mà đôi khi ta đi sâu vào thì ta lại thấy nó có những cái thao tác mà mà chúng ta cũng uh, chưa nắm chắc hết tất nhiên là các bạn đã nắm chắc được nhỉ uh, các bạn chú ý nhá ở đây có uh, chưa có phần thước ở hai bên các bạn uh, chọn view và các bạn kích vào zoom thì lập tức là thước của chúng ta hiện ra như này bằng trước thầy đã dạy đến cái phần tab thì bài hôm nay thầy sẽ dạy chúng ta cách chèn ờ, uh, ờ, các cột vào trong bảng để chèn cột vào trong bảng thì các bạn vào insert Đó. Uh, insert và các bạn sẽ chọn table chọn table thì hôm trước là chúng ta đã chọn table rồi đúng không thì bây giờ ta sẽ format layout ví dụ ở đây ở cái cột này nó khác với cái cột chèn nhé cái cột mà insert ở đây thì cái bảng này là bảng có border mà chúng ta hay dùng nhưng mà bây giờ ờ, như các bạn biết ở trong những cái văn bản họ thường đánh nhiều cột nhất là nước ngoài thì họ chia ra làm nhiều cái cột khác nhau trong một văn bản thì uh, chúng ta phải soạn thảo cái văn bản đó ở Việt Nam chúng ta thì thường là văn bản là uh, một cột nhưng ở nước ngoài thì thường người ta có thể làm như là các cuốn sách ờ, sử dụng nâng cao lên thì người ta sử dụng nhiều cột thì để làm cột đó thì chúng ta sẽ có cái format định dạng đây ví dụ như là tôi muốn có hai cột ở trong văn bản thì tôi sẽ nhấp vào column tôi chọn hai cột Đấy, các bạn nhìn thấy tôi chọn hai cột và bây giờ tôi uh, chẳng hạn tôi vào uh, tôi uh, đánh uh, tôi muốn gõ thay tinh chữ chẳng hạn như phần lũ lụt miền trung này Đấy. thì đây là những cái văn bản tôi đoạn tôi copy vào Đấy. nghĩa là chúng ta đã có văn bản rồi nha ví dụ như thế thì chúng ta sẽ cho vào đây Đấy, các bạn nhìn nhé thế thì văn bản nó đây là văn bản mà ta định giải ở bên bên trong của ờ, ta copy trên trang web thế các bạn nhìn thấy là sau khi ta có thể copy thêm nhiều đoạn nữa vào trong trong Word Đó. À, thì chúng ta thấy là văn bản nó đã đi thành hai cột của chúng ta đây các bạn nhìn thấy nhá cái khoảng cách hai cột này Đó. và văn bản này chưa format ở bên trong Word thế thì cứ hết trang 1 nó lại chuyển sang trang 2 trang hai nó cũng định dạng như thế chúng ta muốn là cái trang hai của chúng ta uh, có uh, một một cột thì chúng ta lại cho về ờ, true uh, thì nó lại là áp dụng cho một cột thế thì chúng ta nhìn thấy là như vậy thì nó sẽ áp dụng như vậy thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ văn bản toàn bộ văn bản Đấy, áp dụng cho toàn bộ văn bản thì nó sẽ trường văn bản chúng ta có hai cột như này thì các bạn cũng không cần phải lo lắng khi mà chúng ta làm những trang văn bản mà có hai cột như này rồi thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là đây dạng hai cột thế còn khi mà dạng ba cột dạng ba cột thì các bạn có thể chọn ba chiếc Đấy, thì lập tức là dưới nó sẽ có ba chiếc chúng ta với con trỏ đang ở ở ba ở cái cột thứ hai ở cái trang thứ hai thì sẽ có ba cột nó sẽ ngắt dòng chúng ta làm ba cột Đấy, hoặc đây cũng thế đây cũng thế đây à, như này thì nó giống như tương tự các bài vá các bạn có thể co tỷ lệ các cột lại Đó. cách khác thì uh, đây con trò chúng ta để ra di chuyển này đấy để con trò trên cái trang một nhá các bạn nhìn thấy là các bạn đã nắm được chia tỷ lệ làm hai cột đây là khoảng cách giữa hai cột chúng ta cũng không nên để cái kích thước khoảng cách hai cột nó quá xa hoặc nó quá gần vì quá xa quá gần thì làm cho văn bản rối mắt chúng ta nhìn nó khó Đấy, nhìn nó khó rồi uh, đây là dạng căn căn trái đây, chúng ta muốn căn phải các bạn thì các bạn này vào home các bạn chọn new style new style và các bạn chọn uh, nội dung Đấy, hay là content chúng ta chọn content Đấy. chúng ta chọn như thế sau đó chúng ta format chúng ta chọn là như này cân đều ở cỡ 13 ba rồi chúng ta cho ờ, có thể khoảng cách chúng ta cho vào vào para khác chúng ta chọn là 1.4 thì đó là ok và sau đó thì các bạn chỉ cần để chuột vào đây các bạn chọn con tem thì nó sẽ đưa chúng ta ví dụ bên đây cũng thế ấn vào con tem thì nó mới ra được các bạn nhé Đấy. nhấp để áp dụng tức là chúng ta có cái lệnh ở đây con tem là ta vừa tạo ra thì bây giờ ta làm như thế chỗ này chúng ta cũng vậy Đấy. để làm format xong nội dung còn tiêu đề tiêu đề các bạn muốn căn phải cùng như thế thì các bạn lại chọn new style uh, tôi lại chọn new style tôi chọn uh, căn đều tôi chọn đây là là heading hay là caps uh, chúng ta gọi là heading heading tạo à, thì ông nó trùng với cái heading người ta cho trước rồi chúng ta chọn paragraph hoặc là các bạn chọn heading ở trên đây nó đẹp chúng ta chọn như đây được nhưng mà chúng ta chọn đây thì chúng ta cũng chọn cho nó ngon lành ok rồi font chữ cỡ 13 chúng ta có thể cho chữ màu xanh ừ. dạ cái này của bác thì của bên mình chiến Ở ờ, bên chiến chiến vâng Đấy, thì sau đó thì chúng ta chọn vào chữ đây chúng ta chọn ờ, cỡ ở đây là cỡ 18 vậy thì chúng ta chúng vào đây chúng ta modify nha chúng ta modify vì chúng ta để cỡ 18 ok thì những cái chữ mà đấy các bạn nhìn chữ này về ta áp dụng cái đoạn này À, chúng ta nội dung tạo đấy, bình tạo thì chúng ta sẽ được một cái văn bản rất là trông rất là hoành tráng và đẹp căn đều hai bên còn các bạn biết là những cái đoạn này là nó không đủ một từ cho nên nó súng dọc, chỗ này không đủ một từ nó súng dọc. đấy thì chúng ta nhìn thấy là ta format cái gì nó sẽ đi theo cái đấy với chúng ta ok rồi bây giờ các bạn không lo lắng một văn bản có thể lên một nghìn trang thì các bạn sẽ tạo cho cho thầy cái um, bộ style chuẩn ở đỉnh trên này sau đó ta chỉ được áp dụng mà thôi thì phần mềm này nó cũng giống như các phần phần mềm dàn trang khác như là Quark Express, InDesign trong cái publishing chuyên nghiệp tức là phần uh, các uh, phòng chế bản điện tử hay là phòng truyền thông thì họ, họ cũng có những phần mềm nó áp dụng tương tự như này bây giờ ta sẽ chèn bức tranh vào bên trong trong văn bản thế bức tranh trong văn bản thì các bạn có thể copy những cái hình ảnh trên mạng này vào được ví dụ như là thầy lấy trên này thầy không có ở trong máy của thầy thì toàn là những cái ảnh về nghệ thuật chúng ta có thể uh, lưu hình ảnh thầy à, ví dụ ảnh thầy đặt trên desktop à, rồi thầy đặt tên nó là thiên tai chúng ta ờ, thầy là này mô xá rồi cái này phải ghi lưu văn bản à, ta mang ra để ta thực hành nhé đây gọi lưu vào thực hành rồi ta lưu vào thực hành đấy để ta chèn vào cái văn bản của mình cho đẹp đúng không lưu ảnh thành đấy. rồi bây giờ chúng ta nhìn này giờ chúng ta muốn cho một bức ảnh vào trong đây để chúng ta vào insert chúng ta chọn picture chọn picture rồi chúng ta chọn trên này chúng ta chọn thiên tai đấy ta nhấp vào thì cái ảnh của chúng ta đặt ờ, ta có thể di chuyển à, di chuyển nó rồi Ồ, ờ, ta để nguyên này nhá các bạn có để chúng nữa thầy nó tiếp các bạn có thể quay này quay này quay này đấy rồi các bạn có thể chèn tiếp ảnh vào chỗ này hoặc là dưới đây sau cái này các bạn chèn xuống picture các bạn Đấy. thì ảnh của các bạn được chèn vào đây Đấy. các bạn có thể cho to lên hoặc cho lùi xuống đúng không thì các bạn nhìn thấy là trường format ảnh của chúng ta đây Đấy bây giờ chúng ta sẽ uh, format vị trí của chúng uh, để format vị trí của chúng các bạn có thể nhấp vào đây các bạn nhớ chú ý nhá uh, trong tiếng Anh có chữ là widget swapping tức là trộn ảnh và văn bản picture lẫn text hay là uh, chúng ta chọn là uh, để cho nó chèn đến chấp hoặc là đẩy lên sao thì các bạn nhìn chỗ này ví dụ thầy muốn chữ nó chạy xung quanh thì thầy chỉ cần chọn vào đây hoặc các con chọn vào đây à, chúng ta sẽ nhìn thấy vị trí của nó đầu trang giữa trang cuối trang vân vân ok ngon lành chúng ta chọn vào đây Rồi. chúng ta chọn là văn bản chạy xung quanh hoặc là văn bản trên dưới thì chúng ta chọn vào đây đó, thì nó không chạy xung quanh nữa còn đây là văn ảnh nó chìm vào trong Đấy, chúng ta nhìn thấy ảnh chìm trong thì không nhìn thấy chữ đâu đúng không Ở trong đây nó hở ra chúng ta có thể co giãn lại bức ảnh rồi bây giờ các bạn ờ, để triển khung cho bức tranh để triển khung cho bức tranh thì các bạn làm như sau các bạn nhìn lên phía trên format các bạn nhìn thấy picture body Đấy. thì chúng ta sẽ chọn là kiểu của khung dày này mỏng mỏng mỏng mỏng Đấy. dày mỏng mỏng mỏng mỏng các bạn chọn đây rất là dễ hoặc các bạn có thể more line thì các bạn chọn solid còn cây điền thì tùy các bạn chọn cho cái like của mình ngon đấy solid line vân vân thì cái này các bạn nhìn chúng ta có thể tăng cái này lên đấy. rồi thì đây cái khung của nó ờ, rất là nhỏ chúng ta có thể kéo lên đấy, chúng ta nhìn thấy chưa ôi rồi không to chưa đấy là tùy không to và nhỏ còn màu picture thì các bạn có thể nhấp vào ở trong đây các bạn chọn màu uh, chọn vị trí color các bạn cho màu tím này đấy thì nó hoặc là đến đây các bạn cho màu đen màu đỏ đấy, thì cái ảnh của chúng ta thay đổi đúng không rồi đấy các bạn đã hiểu cái cách mà trang trí cho viền xung quanh rất là tiện cho các bạn rất là tiện cho các bạn để sau này các bạn uh, thực hành cái đó hoặc các bạn có thể cho solid uh, solid các bạn chọn màu là màu tím hay màu vàng tùy theo các bạn thích các bạn làm Đấy, cho tương đồng với bức ảnh rồi chúng ta có thể lúc này sau khi vào đây rồi thì các bạn có thể uh, chọn cho cho thầy cái cái khoảng cách hay còn gọi là cái border nó nhỏ đi chúng ta cho cái border nó nhỏ này đấy, trông nó đẹp hơn Chưa? rồi ok đây là bài mà chèn ảnh và và các đoạn văn sentence, tức là chúng ta sẽ có những cái uh, câu uh, văn bản rất là dễ còn cái này thì chúng ta lại về home chúng ta chọn style chúng ta chọn style như là uh, cho nó uh, Đấy, chúng ta chọn tất cả này và chúng ta chọn là header à, thì nó sẽ hết nhé rồi các bạn nhớ như thế thì đây là món như thế tôi sẽ ra, tách ra thành các bài ngắn để các bạn có thể đưa lên Đấy, chỗ này các bạn có thể đưa về uh, content đúng không Đấy, cỡ 13 đây là tiêu đề vân vân thì cái này các bạn ờ, à, các bạn đã hiểu vấn đề rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ chúng ta sẽ xóa này và chuyển dưới cho này các bạn đưa vị trí nhé chọn chọn đây Đấy, các bạn chèn thì nó sẽ sập luôn phần dưới dưới luôn ví dụ như là phần dưới này đấy thì ảnh nó sẽ xuống hơn tức là ở cái phiên bản code này chúng ta muốn chuột muốn ảnh nó vào đâu thì chúng ta chọn vào đây đấy. ảnh chọn vào đây muốn chuột vào đâu thì chúng ta đưa vào đây thì đây là chúng ta đang xóa mép cái sản phẩm này chúng ta cho con tên ở phần này chúng ta cho à, hai cột đúng không phần này rồi chúng ta lại vào layout chúng ta cho hai cột thì nó đưa về để đỡ lộn xộn hai cột chúng ta bằng nhau rồi ok bây giờ chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ chuyển chúng về những cái ờ, sang một bài khác sang một bài khác Đấy, bài này đây là uh, thế là thầy vừa dạy xong chúng ta làm vuốt với chèn tranh nhanh và border cho anh ờ, ngoài ra các bạn có thể làm bóng border ví dụ như đây Đó. các bạn vào cắt này đi các bạn vào comment thì các bạn chọn bóng bóng cho đó ví dụ like hay là phim thì các bạn có thể chọn số solid luôn rồi các bạn vào đây đây thì các bạn chọn bóng này xe shadow ví dụ cái này có bóng thì các bạn em dịch lên Đấy, cái bóng nó hiện ra bóng nó giống như là chúng ta nhìn ở dưới một ở ờ, ờ, dưới một cái ờ, cái hình ảnh của nó có cái ánh sáng khi chiếu xuống nó tạo cái bóng ở dưới còn màu của bóng thì các bạn có thể cho màu túy màu vàng màu đen chủ yếu là thường màu đen để nó bóng nó gọi là shadow của cái bức ảnh hoặc là chúng ta cho nổi lên vân vân thì nó đơn vị ta chọn ở đây đó. chọn quá nó sẽ bị không? rồi tôi vừa dạy cho chúng ta cái bài phần truyền ảnh vào trong vào trong văn bản và format văn bản chúc các bạn buổi học vui vẻ tôi sẽ làm dần dần từng đến bước một ở ờ, từng bài ngắn một các bạn chú ý nghe nhé rồi bây giờ tôi ờ, tôi dừng chương trình tại đây để ờ, các bạn học